mọi người Xin giới thiệu với mọi người Mình chính là Naruto Phiên bản béo phì <laughs> trời ơi trời mình chưa bao giờ mình chưa bao giờ mình thấy một con naruto nào mà nó xấu như con naruto này hết các bạn ơi nhìn cái tướng nó chạy nè nhìn cái tướng nó chạy nè nhìn bựa vậy còn ngươi là ai ngươi chính là ai ta chính là râu à, ờ. một là mày bị điên râu trắng đây à thì ra thì ra ngươi <laughs> thì ra ngươi chính là râu râu trắng ở bên quanh phi à đúng không đúng rồi wow nhìn ngươi ngầu quá tại sao ngươi có body sáu muối như vậy xịn dữ ta ừ. thôi được rồi hôm nay ta <laughs> ngươi làm gì vậy ngươi làm gì ngươi không thấy hả Wow, à, ngươi, ngươi, ngươi đang tập võ hả? Đúng rồi, tập kiểu này là lên muối Ngươi, người, người cứ tập y chang ta, người sẽ có muối như ta Ờ, trời, ta không cần 6 muối Ta Naruto, cho nên ta chỉ cần học nhẫn thuật thôi Chứ ta không cần 6 muối giống như người <laughs> Đâu, à. ngươi, ngươi 6 muối thì ngươi mạnh không? Ngươi thử gọi là thể hiện sức mạnh của ngươi cho ta xem coi Đây, sức mạnh vỡ tấm kiến Chà! Ui, Đó. wow yeah người có sức mạnh gọi là đấm vỡ không khí luôn hả cái gì cơ vậy ta đọc đúng chuyện rồi. thấy ta ta ta ta ta đọc trong chuyện á ta thấy ngươi là có tuyệt chiêu đấm vỡ không khí luôn đúng không đúng rồi đó ghê chưa ghê chưa ghê à ghê à. còn gì khác không còn còn còn gì khác không ui ôi cái gì wow ghê chưa chưa trời mấy bạn ơi mấy bạn ơi sammy râu trắng rồi là dùng tiền chiêu đấm vỡ không khí tạo ra sóng thần xong làm cho mình mất quá trời máu luôn trời ơi trời còn gì khác không còn gì khác không cú chém thần trưởng chân chân chân chân chân Wow Xịn dữ vậy Trời ơi là trời Thôi nhưng mà bạn xịn nó cỡ nào cũng không xịn bằng mình đâu Bởi vì mình là Naruto phiên bản Trung Quốc <laughs> Hãy xem mình đây Hãy xem mình đây Mình sẽ thể hiện cho bạn xem nè Như bạn đã xem Naruto thì bạn cũng biết mấy nếu như bạn nào đã xem Naruto thì chắc các bạn cũng biết tiền chiêu mạnh nhất của Naruto là gì đúng không? Đó chính là thuật phân thân. Hãy xem mình đây. Ui, chiêu chiêu chiêu chiêu. Thuật phân thân. Bùm. Tấn công. Cái gì vậy? Sao con lại nhiều dữ vậy? À, Bùm Ui, ui ghê à Ghê dữ vậy Nhưng mà không giết được mình Nhưng mà vẫn không giết được mình Trời ơi, ui ghê quá ha Rồi ok, tiệt chiêu tiếp theo của mình nè Chính là tiệt chiêu tạo ra một cái vòng năng lượng lốc xoáy đó, Mà mình không biết rồi là người ta gọi lại gì hết Mình chỉ gọi đại thôi Bạn xem mình đây Bạn thấy con khủng long không? Hello mấy hai Xem mình nè Ê, đó mình nhào vô mình trưởng khủng long luôn ghê chưa rồi còn tiền chiêu khác nè nước trên nước này ghê dữ không còn tiền ơi còn tiền chiêu này ghê hơn nè nè con khủng long chuẩn bị chết chắc nè coi nè ôi phân thân sao ba cái dạ, dữ không trưởng đó trưởng trưởng trưởng nó đi anh em trưởng nó đi ủa sao anh em bay trên trời hoài vậy đúng rồi trưởng đó ồ ghê không lại nè lại lại lại lại lại lại nè lại nè anh em coi nè chuẩn bị coi nè trưởng đó dạ ôi anh sao anh em bay lên trời quá vậy trưởng nó đi chạy <laughs> khóc à vậy đó cái bầu trời trời sao anh em tôi yếu vậy anh em tôi bay lên trời hoài à anh em trưởng nó đi anh em ôi, sao anh em tôi vô dụng quá ta <laughs> ok <laughs> đúng rồi tôi pha kè con khác pha ke mà pha kè coi ta nữa nè tiệc chiến tiếp theo của ta nè tiền khủng long luôn Rồi không Sợ quá sợ quá Cười ghê Còn một tuyệt chiêu nữa đâu Còn một còn một tiêu còn một tuyệt chiêu nữa mà gọi là ta đã gọi là giấu rất là lâu rồi đó chính là ta có thể biến thành cũ vĩ đó nghe coi không xem ta nè bum wow Ê, Sao vậy? <laughs> Ê, tao biến thành củ vĩ ta nhớ củ vĩ trong phim anime nhìn nó đẹp lắm mà sao củ vĩ ở đây nhìn giống con chó ghẻ vậy? <laughs> Chò xuống tên <laughs> xuống tên ơi à trời sao con sao con củ vĩ ở trong game này nhìn nó giống con chó ghẻ vậy trời trời không được không được không được không được à nhưng mà nhìn tay vậy thôi chứ đừng tưởng ta yếu nha ta có chiếc tuyệt chiêu gọi là phun lửa hơi bị mạnh luôn á tin không gì ngươi mà phun lửa nữa à phun cho ta Đúng xem coi coi ta nè phun con con khủng long cho ngươi coi nè hôi phun Wow, Để chưa? chó ghẹ ngươi cũng phun được lửa luôn à, ghê dữ vậy. kì ngươi kêu ai chó ghẹ? Ta cào ngươi nè, ta cào ngươi nè, ta cào ngươi. Không, ui, ngươi dám tạo sóng thần để quýnh ta hả? Thôi được rồi, vậy thì ta với ngươi sẽ quyết đấu với nhau một trận đi. Rồi, Naruto, rau tràn, nhào vô. Hả? Nhưng mà ta không sợ đâu, hãy xem tiền chiêu của ta đây. Ôi, trưởng chém ta hả chém ta này thì chém nè sợ Người chưa xoáy của chiêu đến ai à trời ơi ngươi mẹ ngươi ngươi sao ngươi mạnh như vậy trời ơi mấy bạn ơi hắn hắn hắn ta tạo ra sóng thần cái đầu ép vô cái mình xẹp lép vô con tép luôn trời ơi trời được ghê ấy trời không được ta không chịu thua ngươi đâu hãy xem đây lóc xoáy bùm trời ủa cái gì tối vậy trời đất ơi ngươi cũng mạnh dữ ha ta mạnh ta không mạnh thì ai mạnh ta là naruto ta chính là gọi là gì ta à, hokage của làng naruto người biết không à, ờ. làng, làng làng lá người biết không Trời ơi, cái mặt xấu nhất của Mỹ Như ngươi cũng làm Hokage hả? Thật là không đáng tin tí nào. À. Không ơi. Trời ơi cái thằng này nó láo bạn ơi Cái thằng cái thằng râu trắng này nó láo Nó dám kêu mình là xấu các bạn Trong khi mình là Naruto đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh làng lá Mà nó dám kêu mình xấu Như vậy là không chấp nhận được rồi Hãy xem đi Trưởng gấp xoay Chà Trời ơi con năm máu chết rồi à. Rồi nhà thôi nha thôi nha Thôi nha Còn năm máu hả Còn năm máu là người chết chắc rồi Ây da, ây da, trời, lại kẹp ta nữa Phân thân Quýnh à, à, à. đi leo xuống bạn ơi một điều một điều <laughs> Ôi, thật là nhục nhã thật là nhục nhã tải người rồi thua một kẻ như người trưởng nè được không được à đẹp trai như ta hả ừ. ui ui ui ui ui ui ui <laughs> à chém ta hả à. hãy xem tuyệt chiêu tới đây ờ. bùm trời đất ơi nó mạnh dữ thần vậy bay nó chơi biến hình mà nó cũng ghê đó trời đúng rồi ta mạnh mà chứ ai không mạnh trưởng nè ui hụt rồi hụt rồi trưởng lại nè còn đến tận 10 tại phút vì ta đẹp trai ngươi hiểu không <laughs> tại vì ta đẹp trai cái này tại vì ngươi đẹp trai hả ừ đúng rồi người nào đẹp trai thì người thì người đó sẽ mạnh bây giờ cho nên ta ta, ta thắng ngươi chắc này bởi vì ta đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mà hãy xem đây phân phân thân ơi rồi ta trưởng nó xoay ôi ai da sao có chiêu xài hoài vậy hả trưởng nè được cái chiêu đó được bùm ấy da ờ, rồi ờ. chết hết anh em ta luôn rồi cái đồ này chơi ôi chết chết rồi ta sắp chết rồi đâu đâu đâu quay đâu quay không xoay à Trời ơi chơi nữa Chết các bạn ơi thanh niên này mạnh quá Thanh niên này quýnh mình còn có 30 máu à Thế nào mình cũng thua thôi Cho nên mình sẽ phải sử dụng sức mạnh khác mạnh hơn Mình sẽ biết thành cũ vĩ <laughs> Ok Người kêu con chó ghẻ đó rồi Tao phải chạy rồi Tao sợ ghẻ ghẻ lắm Tao sợ ghẻ lắm Chạy chạy thôi Người dám kêu tao là chó ghẻ hả Phun lửa <laughs> Bùm Trời ơi Đúng rồi chó ghẻ Trời đất ơi Tao cào ngươi nè Tao cào ngươi nè Người kêu ai là chó ghẻ Phun lửa niên này láo bạn ơi thanh niên dám kêu mình là chó ghẻ ta là cụ vĩ chứ phải là chó ghẻ nghe chưa ngươi lao hả ai à <laughs> trời ơi có mỗi chiêu lóc sấy xài hoài ta được chiêu đó thứ sao chứ ta là ta là vậy ta ta là râu trắng mà ngươi không biết hả à? <laughs> cụ vĩ phun lửa Bum. Sờ sờ sờ. Chạy chạy nè. Cào ngươi nè. Ê à, rồi xong mình rơi xuống biển luôn. Ê, cào ngươi nè. Phun lửa nè. Ừ. Lại hụt rồi. Cào ngươi nè. Cào nè. Đó. Ây da Lọc xoáy hả? Này thì lọc xoáy nè. Đâu quá, đâu quá. Lọc xoáy nè. Phun lửa thêm cục nữa nè. Ô khoan từ, hết rồi, hết rồi. Hết tiền kêu rồi. Hết rồi nè. Trời ơi. Ôi, thân thân. Lọc xoáy, lọc xoáy cứu, cứu. Lọc xoáy hoài. Đứng lại, chửi nè. <laughs> <laughs> ba điều rồi các bạn ơi thôi bây giờ còn có 9 phút mà 9 phút quýnh lâu lắm thôi bây giờ bọn mình ngồi chơi quảnh tù tì đi đến khi nào còn lại còn hai phút mình quýnh tiếp được không nghe hợp lý á ok ta sẽ quảnh tù tì với sushi với người đó cha quảnh tù tì nè dạ. quảnh tù tì nè đồ ta để giết người chết nữa rồi rồi xong ba bốn luôn trời ơi trời thua hoại ta ơi không sao phúng lửa đâu đâu mẹ nhà ngươi không được tao bị đôi à, cắn người nè cắn người nè ui chạy ra ta ta là cũ vĩ ta, ta ta chạy nhanh lắm ngươi không làm gì được ta đâu hỡi phun lửa Sa No à, Trời đất ơi Nó chơi vũ kỹ là tao chơi là tao, tao không chơi được rồi <laughs> Đúng là Naruto đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ Thế giới điện ảnh làng lá Quýnh phát nào là mạnh phát đó <laughs> Lại đây Lại đây chơi tiếp nè tính làm gì tính làm gì người người chỉ có mỗi tiệt chiêu là tạo ra sóng thần với lại là đập bể không khí ấy ờ, à, à, quên mất ta có bánh mì hồi máu mà người lóc xoay tàn tiếp à, tàn vô để ta hồi máu <laughs> à, ui ui thật phấn thân ê à ơi đánh người nè ơi ngươi chơi cái gì vậy cái chơi gì mà mũi dữ vậy <laughs> ôi ôi ôi chơi thú đứng lại đứng lại không ngu gì đứng liệt chiêu Ủa sao anh em Sao anh em ta cứ bay lên trời hoài vậy Xuống đi anh em Bay lên trời hoài Nhảy hip hop hoài vậy Nhảy, nhảy hip hop nè Này thì nhảy hip hop nè Ta nói cho người biết Ta có rất nhiều anh em Chịu hồi tiếp Bùm Tại sao cứ nhiều dữ vậy à. Không được Chịu hồi thêm anh em nè Tấn công Hơi tiếp nữa nè Không không không không không à, Tôi tôi tôi ta xin lỗi Cười đẹp trai rồi Này thì xin lỗi nè Ngươi chịu thua chưa anh em ta đông lắm Ta chịu ừ. hỏi thêm cho ngươi xem ta Tức lắm ơi ừ, Ngươi dạo làm ta tức giận á tên Naruto pha ke kia ừ. Ngươi kêu ai là pha ke Râu trắng tự râu trắng mạnh lắm Ai vậy râu trắng yếu xìu Hơi trưởng nè Yếu Yếu xìu yếu rồi Ngươi dám nói ta yếu xìu Thật là đáng ghét à, Chết nè Ôi trời mấy cái con này Trưởng tiếp nè Trời ơi Ngươi quýnh một phát một anh em thì chết hết luôn <laughs> Ta phải ăn thêm ăn thêm bánh mì để ta hồi máu ta ngu gì ta để ta hết máu à, lại tiếp tục bánh nữa. mì nữa bánh mì ta tức giận lắm rồi Ê, à. trưởng nè chịu hồi anh em lóc xoáy cái gì vậy Bùm. cái gì vậy trời nhục quá nhục quá lại đây lại đây không được lại đây lại đây không lại không. đây không chết chưa ta phải chạy ta phải chạy đông cho nó cưỡi cưỡi Cưỡi hả Cưỡi nè Chết nồng luôn Cào ngươi nè à. ta, ta cào ngươi Ta cào ngươi Ta cào ngươi Cào ngươi nè à. Ôi Ta cào ngươi à. Ngươi cào ta Cái con chó ghẻ kia Tên này láo thiệt Trời ơi là trời Tại ừ. sao ngươi mạnh quá vậy hả Quýnh nhau nãy giờ mà ngươi vẫn chưa chịu thua nữa <laughs> Tại vì ta là râu trắng đẹp trai Hiểu không À. đẹp trai cỡ à. nào đẹp trai cỡ nào cũng không đẹp bằng ta đâu thôi được rồi coi như bây giờ ta với ngươi sẽ chiến đấu thêm một trận cuối cùng lần này ai thua thì ngươi đã thua luôn chịu không ừ, cũng được nhưng mà phải có một điều kiện điều kiện gì ta là râu trắng đúng không đúng rồi ta thực sự rất thích naruto only Naruto tôi không bao giờ đẹp bằng Naruto Narutorio của ta Trời ơi, nó trắng bị biến thái Nó trắng bị biến thái Ta đến với người đây Naruto Cái đồ biến thái, hãy xem ta đây Hỡi, tiền chiêu yeah. Bùm, giết tôi luôn à, ta giết tôi luôn Ta không để người sống đâu Chết chưa Rồi, chết queo <laughs> Ok, vậy là Naruto đây đã thành chiến thắng Thôi ta về nhà đây, cái đồ rau trắng biến thái <laughs> gớm rồi ok các bạn ơi thì trận này naruto phong cận đã giành chiến thắng